xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với livestream của em live live stream stream <laughs> cái câu này bữa đâu bị bắt lỗi nè à, chờ chút xíu nữa mọi người lên chơi với em nha em kể cho mọi người nghe câu chuyện không xỉ, không cười xỉu không không tính tiền luôn cười mà xỉu xỉu luôn chứ không phải cười bình thường á tạm quá nè bữa nay nhìn em giống cô đồng chưa Xin chào cô nữ, chào mừng cô nữ đã đến với trại tâm thần của chúng em Đó. Rồi vào, vào nhiều nhiều đi Em sẽ coi bói cho tất cả các anh chị em nhé Ok, nhìn em bữa nay giống không? Giống cô đồng không? <laughs> bữa nay nha em với chị Tâm My thôi là tê luôn rồi là sao là sao chị chị chị nga nga nga lim ly hai xin chào à, cao quyết toàn quyết toàn hai xin chào mọi người nha ngày hôm nay em sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện cực kỳ thú vị và hấp dẫn <laughs> chắc hôm nay mấy hôm nay mấy mọi người cũng đã xem cái kênh youtube của em đúng không mọi người cũng đã thấy cái kênh youtube của em là uh, em có đăng những cái video nói về khu văn thông rồi đó và những cái um, cái điều mà em giải thích à, giải nghĩa về chuyện bùa và ma quái rồi đó thì có một số anh chị em rất là yêu mến em và qua bên trang facebook của em để tìm em à, tám tâm sự cũng như là tìm hiểu cái chuyện à, là bùa chú như thế nào và cũng có một số người nhắn tin cho em biết hay xin chào anh à, bảy lát săn bắc an phú đông nha hello chị ha hasuko phải mặc đồ cổ trang làm vậy mới giống hang tại em không có đồ cổ trang hồi nãy em tính kiếm một áo áo khoác tròn vậy ha mà nó không có em thấy áo này nó cũng giống giống nè thôi kệ làm gì cho cũng giống ha chơi cho mày hai cái bát rau ha đó cái xong cái um, <laughs> hai xin chào chị chị Mai Rừng à, chị cười muốn té luôn à <laughs> em kể cho mọi người nghe tự nhiên bữa nay em làm thầy bất dĩ luôn xong rồi cái có một số anh chị em đó qua bên cái trang facebook của em tìm em cái xong nhắn tin cho em hello chị uh, chị yến cái xong cái nhắn tin cho em nói là à, ừ hello kim minh kim minh hả mình có coi một cái video của kim minh bên youtube á, là thấy kim minh nói về cái chuyện bùa mai quái rồi đó à, à, cho anh hỏi là là là gì gì gì đó đại loại là hỏi sơ sơ, sơ mấy chuyện đó À, chị Mai Linh xin chào mọi người kìa cái xong cái ờ, cái mới mới hỏi em á là à, em em ờ, em có biết coi coi tướng số không à, coi giùm anh với không anh cũng rất là dễ thương cái xong cái coi em em thấy cái hình avatar của ảnh ảnh ảnh để cái hình màu xanh màu đỏ em tưởng anh nhỏ em mới xưng là ừ em ơi để chị nói cho em nghe cái hỏi nó hỏi em sinh năm mấy em mới nói là em sinh năm tám chín ảnh nói anh sinh năm là mấy nè bảy mấy gì đó cái cái nó u chết cha gì để xin lỗi em em em kêu lại à thôi em em nói lộn nói lại trời ơi nhiễm phim cô gái đầu lông rồi <laughs> nghe nói nuôi, nuôi luôn nuôi nuôi con thái lan phải không không phải không phải không phải mọi người ơi xong rồi cái à, cái em à, mới à, đọc tin nhắn của anh em mới trả lời em mới nói dạ đúng rồi xong rồi à, thôi vậy thôi em xin lỗi em kêu bằng anh lại nha cái xong cái kêu ổng bằng anh cái ổng mới nói ủa em nhìn hình anh à, em thấy uh, em thấy bộ anh nhỏ lắm hả uh, cái em mới nói uh, dạ không nhìn anh thì tưởng nhỏ thôi nhưng mà không phải nhỏ thôi cái xong cái cái ổng mới nói uh, ủa gì em em em em biết về mấy cái chuyện đó vậy em có biết coi tướng số không coi giùm anh với cái em nói dạ em cũng không biết nhưng mà cái ổng nói thôi mà em em nói uh, mấy cái chuyện này không rành đâu em nói thì em em cứ coi đại đi à, chúng chúng thôi em mới nói là trời ơi bữa nay sao em làm thầy bất đắc dĩ luôn vậy em cũng nhiều chuyện bò mò qua trang bảo không coi cái em thấy cái hình của ảnh thì em mới nói thôi em nói đại nha chúng chúng thôi tại cái này em cũng biết chút đỉnh thôi chứ em cũng không có rành mấy vụ này lắm hello phi long hải tim nha cái xong cái em mới ờ, bò cái trang của ổng em dòm hình của ổng thì em em mới em mới nói em nói là trên cái khuôn mặt của anh chỉ có được sáu mũi là tốt thôi um, cái uh, hai cái lỗ tai cũng không tốt nè rồi hai cặp mắt cũng không có được tốt rồi ờ, với ờ, cái càm cũng không được tốt luôn rồi um, cái gì đó đó hôm qua em nói em nhớ em nói là bốn ba bốn cái gì đó xong rồi cái cái ổng mới nói em nói là lỗ tai của ảnh một bên cụp gì nè mọi người một bên nó thì nó vẫn ra gì nè còn bên thì nó cụp vô gì nè mọi người nó không có đều á em mới nói là đừng đợi anh lận đận lắm làm việc rồi cũng khó khăn nữa xin cái gì cũng nói chung là cái gì cũng gian trơn cực khổ lắm không có được suôn sẻ và cặp mắt của ảnh thì một bên nó thì nhướng một bên nhướng một bên sụp gì nè cái em mới nói là cặp mắt của anh á, là nếu như về tình duyên á, thì nó cũng không có được thuận lợi đâu nếu như yêu thương người nào đó thì anh anh đến với người ta thôi chứ còn người ta không có hợp đồng với anh là lận đận về tình duyên rồi ờ, còn việc làm ăn á, thì hầu như là vô à, trong túi vô 10, 10 đồng là sẽ ra 8 đồng em nói gì đó hello xin chào ờ, Dũng Nguyễn TV xong rồi tại vì cái đó không phải là em bói mà cái đó em dòm theo tướng số tại vì em có em có tìm hiểu về tướng tướng số học á là cặp mắt mình như thế nào thì con người mình nói lên tính cách mình ra sao rồi cái ờ, khuôn mặt như thế nào nói lên tính cách mình ra sao chứ không phải là em bói em dòm theo cái khuôn mặt của ảnh em em xem tướng số thôi mà em nói xem xem hơn xui thôi chúng chúng thôi tại em nói em đâu có biết đâu em đã nói với ảnh là em không có biết em coi đại thôi tại vì em em dòm cái nhân chung này của ảnh không có sâu nữa cái nhân chung của ảnh nó cạn quèo và nó vậy nè mọi người nên nè em nói là cái nhân chung đó của ảnh không có sâu thì thứ nhất là đường tài tài lộc nó không có thứ hai là là là kêu bằng uh, gì hình như đường này nhân chung là trung hiếu không có luôn hay sao có mà có ít lắm cái em nói đại hai anh văn phượng cảm, cảm ơn anh đã đến với livestream của em nha mọi người à, à ai rảnh qua bên anh quận à, tương tác nha à, xong rồi cái em kể tiếp cho mọi người nghe cái xong cái em coi tới vụ đó cái xong anh ba ẩm phái với em câu em nói rất đúng mà đâu có sao đâu đâu có sai đâu đúng lắm em cái em nói trời ơi nói tầm bậy mà chúng tùm lum tùm la luôn hả nói nói tầm bậy tầm bạ mà chúng tùm lum tùm la luôn hả cái ông ấy ông, ông ấy nói không em coi đúng thiệt đâu rồi, rồi em cứ biết coi chỉ tay ông coi gì anh chỉ tay rồi em nói chết mẹ rồi bây giờ qua qua bên coi bói luôn rồi hả cái xong cái em nó nói ôi chết cha bữa nay mình qua mình coi bói luôn hả cái, cái vụ này chết rồi chắc mốt phải đổi nghề quá cái em em em cười cái em nói ok vậy thôi anh gửi qua đây em coi thử coi coi làm sao ông chụp cái đồng bàn tay này của ông này qua này mọi người ông chụp cũng gửi qua một phát em dòm cái em muốn xỉu luôn <laughs> mọi người biết mấy cái cái cái cái cái, đường này nào mấy cái đường này của ổng nè hả nó nát nhừ luôn em nói trời ơi cái, cái em là trời em nói trời ơi cái lòng bàn tay gì mà tệ quá trời tệ vậy cái ông mới nói ổng hỏi tệ lắm hả em cái em mới nói dạ thật sự luôn mà không có đường nào rõ ràng hết trơn nó như là mặn nhện đi mọi người nó quằn quèo quằn quèo quằn quèo mà nó không có đường nào rõ ràng hết trơn chỉ có cái đường này từ đây qua đây là nó nó nó nó, nó rõ rồi mà mọi người biết cái, cái đường này là cái đường ngang tàn con người nào mà có cái, cái chỉ tay mà từ đây mà thẳng qua đây là ngang tàn tại vì em biết được á là em em em hay xè tay cho mấy cái bà đó coi lắm rồi mấy bà chỉ em á mấy bà nói là cái đường này là đường gì gì đó rồi cái đường này là đường tiền rồi đường này đường gì đó bà chỉ gì em nhớ nhớ mãi mãi gì đó cái xong em nói trời ơi, anh là con người rất là ngang tàn từ đây qua đây luôn em nói anh là một người ngang tàn cái em coi cái đường tiền của ổng ở chỗ này nè thì nó không có đường chỉ nó không có đường chỉ đi vô trong đây mà nó, nó chỉ quẹo qua ngoài không à cái em nói anh là không có tiền vô nha tiền nó chỉ đi tới đây thôi nó đi tới nửa chừng này thôi cái là nó quẹo qua đây rồi em nói là anh không có giữ được tiền luôn á cái tay của anh á là không có giữ được tiền luôn còn đường tình duyên này của ổng nè cái đường tình duyên này của ổng là nó không thấy luôn mọi người không thấy cái đường đó luôn mọi người nó nó nó, nó quăng queo quăng queo quăng queo vậy nè mà đại loại là cái đường nó không nhìn ra được cái đường tình duyên ổng luôn cái chỗ này nè là coi theo chỉ tay tướng học á là em dòm như cái này em không thấy cái gì của ổng luôn cái em mới nói em ra trời nó nói trời ơi bàn tay gì mà đường chỉ gọi là nát như tương luôn người ta nói mà cái đường chỉ tay mà ai mà xè ra mà đường chỉ mà nát như tương vậy là rất là cực mà đại loại là là là rất là khổ luôn trong thâm tâm cũng khổ luôn là trong tướng số học và cái chỉ tay học rồi đó là người ta có ghi như vậy luôn cái em mới nói em nói trời ơi cái chỉ tay của anh gì mà quá trời tệ vậy cái xong ông nói tệ lắm á em cũng nói dạ đúng rồi rồi cái, cái chỗ này nè cái chỗ này là cái cục này mọi người mọi người thấy không cái cục này nè của ảnh cũng không có luôn nè khi em để như vậy là mọi người vẫn thấy cái cái cái cái, cái trái tay của em ha còn của ổng ổng xè ra như vậy nè mà nó bằng nó bằng mà mọi người không thấy được cái miếng thịt như này luôn là cái ngón tay ổng cớp vô gì nè mà mọi người không thấy miếng thịt như này luôn em nói là ngay chỗ này là nó không có một miếng hậu vận nào luôn á cái em nói trời ơi chỉ tay của anh gì mà tệ dữ luôn á em nói thiệt luôn ông nói bởi vì anh anh khổ quá à, mà lúc nào anh cũng nghe lời Phật dạy hết trơn á chắc tại kiếp này anh anh đầu thai lên để để em trả trả cái số nợ này sau kiếp nợ này sao á em nói thôi gán đi anh gán tu đi gán tu rồi gán nghe là Phật dạy rồi ờ, gán giống như là có thể là kiếp này anh đầu thai lên để anh trả hết cái số kiếp thì anh gán trả hết số kiếp này đi rồi tu tâm dưỡng tánh rồi ừ, tích đức cho mình về kiếp sau để có thể mình được uh, uh, đầu thai nó lành lặn hơn hoặc là uh, có được uh, vô nhà hay là lấy vợ lấy chồng được cũng suôn sẻ hơn đủ ăn đủ mặt chứ đừng có cực khổ như bây giờ đó em nói vậy đó mà em nói thiệt em coi sơ sơ thôi tại vì bên tướng học thì em cũng biết được chút đỉnh tại em hay tìm hiểu về cái chuyện chuyện đó ví dụ như em hay mò mò kiếm mấy cái nốt ruồi này nè tại vì bữa đó em em có bị nốt ruồi này nè cho nên em hay lên mạng em tìm hiểu rồi em coi thử là cái nốt ruồi này nốt mùa xấu hay nốt mùa tốt để em phá nó đi với em có một số nốt ruồi ở trên cổ trên tay bắp tay rồi nè cái em mới lên mạng em tìm rồi cái em mới em mới tìm ờ, tìm hiểu bắt đầu coi coi là mắt hí mắt lệch mắt ờ, tròn mắt méo làm sao làm sao vậy đó rồi cái là cũng biết sơ sơ mắc cười cái ông nội đóng ông kêu em coi em coi giùm ổng cái em ngồi em ngồi em coi em comment em nhắn tin của chồng em ngồi mắt cười em nói trời đất ơi tự nhiên sao giờ mình đổ qua làm thầy bói luôn người ta bởi vì bữa nay em lên em chuẩn bị là thấy ờ, đồ tương tất à à giống không giống thầy bói chưa cô nữ muốn gì nấu chắn nha ta sẽ bán cho ngươi một quẻ giống không mọi người thấy em giống không đúng vậy đúng vậy em ơi hồi xưa chị cũng vậy đó nghe lời pha à, bây giờ nó mọc lại còn to hơn cái cũ hồi xưa nữa ồ nè nè chị coi nè nó bự là càng ngày nó càng to nè thấy không một cục trà bá luôn nhưng mà em phá là nó bay nó bay đi cái cái màu đen rồi mà nó nó còn cái cái chân mà cho nên nó còn cục thịt này không ừ, thấy à, thấy con cục à cho nên hả em, em lên mạng tìm hiểu á cũng biết một sơ sơ chút đỉnh về cái tướng học thôi chứ không phải là về về về, về bói toán gì hết trơn á mà cái đó thì coi coi tướng số thôi rồi mắc cười lắm vui lắm coi à, hồi đó em lấy chồng em em cũng ngồi em coi ổng em cũng coi ổng bộ em ngồi em coi ổng ha cái em em thấy cái chán ổng nó chật lên trở lại nè <laughs> em nói mấy người đó rất là thông minh mà mấy người đó rất là trung trực trung trực thông minh mà nếu như mà ai mà được lòng mấy người đó thì bà buộc gan là móc ra đưa hết còn nếu ai mà không được lòng cũng không lội nữa đó là người cái chán cái chán hói vậy đó rồi thứ hai nữa em dọn nhân chung ổng cái nhân chung chỗ này của ổng nè nó sâu gì nè mọi người nó sâu gì nè mọi người thấy luôn á giờ mà thấy hai chỗ này của ổng nè nó sâu hóm luôn em nói người đó cực kỳ trung hậu và và có hiếu với gia đình em thấy ông vậy đó bắt đầu cái uh, bữa đó em coi gì người ta à cái lỗ mũi cái lỗ mũi của ổng ở chỗ này thì nó hơi thấp nó giống như của em vậy nè nhưng mà ở phía trên này nó cao hơn chút xíu nó cao hơn chút xíu mà nó hơi to cái phần này nè mọi người biết luôn mũi lân không luôn mũi lân lại dưới này nó hơi bự đúng không mà của ổng là chỗ này nó bự mà nó bự luôn trên đây nó bự từ trên đây bự xuống đây luôn là là mũi lân là mũi nó làm rất là nhiều tiền à, ờ, em như cái nói chung là cái lỗ mũi đó rất là tốt mà có tiền nữa mà hai cái cái hai cái cái cánh mũi nào của ổng nó xíu à là giữ được tiền đúng không đó cái xong cái ờ, cái xong cái đội em em coi ổng gì là ờ à, ổng có hai cái lỗ tai dảo hai hai lỗ tai ổng gì nè mọi người dòm từ từ ổng thì ổng cắt cắt đầu đinh đó cái mọi người dòm từ trước dòm ngay như này hai cái lỗ tai ổng nó võn này vậy nè không thấy gì trơn thấy hai lỗ tai ngon không thấy gì trơn á mà là em thấy như vậy là rất là tốt rồi đó lỗ tai hai cặp lỗ tai đó rất là tốt khi bạn nếu theo bạn nghiên cứu một ruồi ở gò má phải thì có hại gì không một ruồi ở gò má phải là bên đây đúng không bên đây bên đây hả ngay chỗ này hả hay là ngay chỗ này nè bây giờ nếu như mà ngay chỗ này á nó dùng ngay cái tuyến lệ này nè ngay khúc này nè thì nó là một ruồi lệ nha một ruồi lệ là một ruồi hứng nước mắt hiểu không lệ là hứng mắt là từ cái mí mắt này giọt xuống là là mình tính từ khoảng này ha từ khoảng này tới khoảng này là một lùi lệ mà nếu như nó nằm từ cái khoảng này mà chệch qua đây thì nó không sao từ khoảng này qua đây thì không sao nhưng mà từ cái, cái khoảng này qua đây là một lùi lệ là một lùi đó là khóc cả đời luôn á là khóc về tình duyên khóc về uh, gia đình tiền bạc người ô bất cứ nó làm cho mình đủ thứ để khóc hết trơn đó là trong tướng số người ta ghi là như vậy đó còn người ta nói cái nốt ruồi của em á, là nó nằm trên con mắt là nó tính từ đây qua đây nha nhưng mà cái này nằm trên là nó cũng còn tốt mà nó nói chỉ cần lệch xuống chút xíu nữa thôi là em em cũng là là là là không có tốt ruồi sát phu á hiểu không một ruồi này mà nằm xuống dưới này là sát phu mà một ruồi này nằm trên đây là một ruồi tài cái là em nghiên cứu thôi chứ em em mê tính gì đâu cái là em muốn em học á rồi à, xong rồi à, cái à, chồng em là em coi được ổng gì ha cái xong rồi em dòm cái tướng của ổng là kêu bằng người ta nói là nam nhi trượng phu nha à, dai dai gì dai à, người tướng cao mà dai ca à, dai bự đại loại là em nhớ cái câu đó nhưng mà em nhớ là người là phải cái gì đại trượng người là cao người xong bị ngang phải rộng á cao ráo mà cái cái vai này phải rộng á cái xong cái một người ở gò má là một người bị ủa là sao bị hung á là sao là sao một người hung là sao không hiểu một người để chắc phải nên bán rồi đúng rồi còn thì mình chỉ các bạn á thì một người mà nghe khoảng này là một người lệ mà hầu như mình thấy ai mà bị mấy cái rốt rùa đó là khổ lắm khóc dữ lắm luôn mà mình đã mình đã gặp những người đó rồi mà hầu như là những người đó là như vậy có mấy nó vừa gần gần đây nè mẹ mình cũng có một bụt ngay đây nè ngay mí mắt này luôn là nó ví dụ như nó nằm sâu sâu xuống đây một chút thì nó còn đỡ đỡ ha còn mẹ mình là ngay có mắt ngay trên cái trí ngay chỗ này luôn khổ lắm luôn phá phá rồi mà vẫn còn một cục thịt giống vậy nè khổ lúc mẹ mình từ nhỏ là đã cực rồi ha chồng khổ bởi vì ta nói gán cực đi nửa khổ đời mẹ mình đó một rùi lệ ai mà bị mấy rùi đó nên phá một rùi đó bị người chồng hung đó không phải anh ơi bị bạ tầm bậy rồi rồi xong rồi cái ờ, cái ờ, ông xã mình thì mình coi được như vậy với thứ hai nữa mình coi phần tóc của ổng mình coi phần tóc của ổng rồi mình thấy tóc của ổng là tóc mây mọi người biết tóc mây không không phải tóc mây ông chồng mình nó không phải là tóc tóc đó không phải là tóc mây tóc đó nó giống như tóc em bé vậy đó mà mình không nhớ cái tên đó là gọi là tên gì nhưng mà mình nhớ đại loại là nó cũng bà con dòng họ tóc mây đó là rất là cực làm cả đời vỗ tay phành phật là hết tiền đó để mình nhớ bà ngoại mình nói có câu gì nè à, gì à, tay tay tay giò tay giò gì đầu như điên người vỗ tay phành phật thì à, phất phơ cả đời vậy đó. đó là là đại loại là cái đầu lúc nào cũng rối như điên á rồi rồi rồi ờ, rồi cái gì cái mình nhớ câu đầu mà câu sau mình không có nhớ nhưng mà cái đầu mà rối như điên mọi người hiểu không cái những cái người mà cái đầu mà chảy rồi nhưng mà dòm vô giống như chưa chảy đầu vậy đó là mấy người đó cái đầu rối như điên là à, ờ, ờ, giữa tay thành bạch là phất phơ cả đời là là không bao giờ đủ ăn không bao giờ đủ ăn đó là nói học coi bói mình nha mọi người à, không thì em em chia sẻ thông tin vậy mà mọi người thấy mọi người thấy rồi mọi người nhớ nhớ đi rồi mọi người xem những người xung quanh đó và nhớ xem những người xung quanh họ có giống như vậy hay không là mọi người để ý nha tóc á tóc của minh là tóc vừa không có tới nổi là quá mỏng mà tóc của ông xã minh là tóc rất là mỏng mỏng như tóc em bé vậy mọi người biết tóc em bé không nó mỏng giống vậy đó mà tóc của ổng hơi dày <laughs> cái cọng của nó hơi to hơn em bé một chút xíu mà nó dày nó nhiều lắm nó rất là nhiều nhưng mà nó mỏng tăng à là những người đó là cực dù là làm nhiều tiền đi chăng nữa rất là cực cái thân cực cực kỳ luôn trong tướng học nhà trong học người ta nói vậy đó nha điểm danh điểm danh mai rừng tô yến lệ nga lem ừ, mình cũng tin minh gì hả minh Min Mindy chào Mindy xong rồi ha là mình coi ông xã mình là mình thấy cái đầu ổng như vậy là mình nói là ông này không có không có không có giống như là làm rất là cực khổ cái cuộc sống của ông sẽ cực cực đến khi nằm xuống thôi chứ không bao giờ mà sướng được rồi cái ờ, cái ờ, ông xã mình là mình thấy chị ổng chỉ được cái tướng số tốt thôi nhưng mà ổng cực thân đó rồi còn mình á mình nó thì có một điểm không tốt là cái lỗ tai hơi nhỏ cái lỗ tai của mình phải nó phải nó to hơn chút xíu vậy dạ, đó là nó mới tốt còn lỗ tai này thì nó hơi nhỏ mọi người biết cái lỗ tai này nó gọi là lỗ tai gì không lỗ tai chuột lỗ tai này là lỗ tai chuột nè mọi người dòm nè dòm là đâu thấy lỗ tai em đâu đúng không thấy không nó lỗ tai chuột này không có tốt mà em không, không, không nhớ là cái này nó nó kêu là cái gì thì không nhớ chỉ nhớ là không tốt thôi chào nha lên vừa ghét kênh bạn nhưng không có video bạn không làm bạn chào bạn Dũng TV à, ờ, đúng rồi bạn chào Thảo chào Mini Ok rồi hôm nay em lên đây em uh, chia sẻ một chút xíu chuyện vui với mọi người vậy thôi chứ em cũng chả làm thầy bài gì hết nhưng mà cảm thấy vui vui lên kể cho mọi người nghe vậy thôi rồi cảm ơn mọi người nhé bye bye nha ngày mai em sẽ up video nha tại hai hôm nha hai ngày hôm nay là do mạng youtube ờ, mạng của em ở nhà nó bị uh, bị rớt mạng hoài à đứt mạng hoài à cho nên hả em không up video được có hai hai ngày trước là nó đứt nguyên một ngày luôn á em không có lên youtube được luôn cho nên nó hả ngày hôm nay lên tám cho mọi người vui một chút xíu thôi chọc cười mọi người vậy thôi thôi cảm ơn mọi người nghe bye bye mọi người mọi người nhớ à, qua kênh của nhau mà tương tác nha cảm ơn tất cả mọi người đã video của em và buổi livestream vô đây trò chuyện rất là vui và xôm tụ nè cảm ơn mọi người bây giờ em sẽ đọc tên mọi người thêm một lần nữa rồi em sẽ up lại nha bây giờ Mindy Mindy L à, Hải Văn Phụng à, rồi Nga Nga Limin hả rồi à, Thanh Bảy Rắn rồi à, chị Yến Tô rồi Vivian Phạm rồi à, ai nữa văn phòng vlog à, long bảo rồi rồi báo đồng nai rồi phi long hải tv ok mọi người nha hẹn gặp lại mọi người những buổi livestream sau và chúng ta cùng tám tiếp nha bye bye